Xin chào mọi người, mình Nguyễn Hiền đây Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người cùng nhảy bài Anh có muốn đưa em về không? Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai Rồi trên tiktok bây giờ mình sẽ bắt đầu nha Bài này mình cũng sẽ chia thành hai đoạn Đối với đoạn thứ nhất thì bây giờ mình sẽ nhảy nhá 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiên các bạn để tay như này mình nhá kéo qua phải tay trái làm tương tự kéo qua sau đó anh thì chỉ đến trước như thế này được chưa sau mình làm động tác uh, ờ, tự múm hai tay đó chỉ với nhau như này chấm hai lần vào nhau và sau đó là thứ hai thì đưa tay trái lên trước phải đặt lên trước và sau mọi người phủi vai trái từ tay phải nhá phủi vai trái chúng ta phủi ở đây và sau đó mình lướt từ ngược xuống như này và sau đó tay trái lên cao và tay phải cánh hở hông hai lần được chưa còn về phía người sẽ kết hợp như thế này người quay cùng tay nhé từ phải về này khi phủi vai trái thì người sẽ hơi đổ người về hướng phải một xíu hông như này và sau đó khi đấm hai lần ở đây các bạn sẽ phải nhấc chân trái lên trước để mình lấy đà về hông phải như này và sau đó đến lần đấm thứ hai lại nhấc hông nhấc chân phải để lấy đà về hông trái ok đầu 5 6 7 8 này kéo kéo gặp anh chấm tay là thứ hai chợt nhìn anh phủi vai phải lướt về ngực chấm tay về đó ok bây giờ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 và 7 và 8. Ok. Bây giờ mình sẽ hát nhá. 5 6 7 8. Ờ <laughs> Dạ này 5 6 7 8. Lần đầu tiên gặp anh chấm chấm là thứ hai. Chợt nhìn anh thật đâu tên chẳng biết đúng sai ok rồi như vậy là đã xong phần thứ nhất đến phần thứ hai tiếp theo đến phần thứ hai bây giờ mình sẽ nhảy đến một chút nhá năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám rồi thì động tác như sau bây giờ động tác quay lại bình thường sau khi các bạn đã nhớ được cái bước chuyển động mọi người nhé thì cũng vẫn giữ lại như thế còn phần tay sẽ như sau đầu tiên thì tay phải quận mở thứ ba ghi chợ rồi bây giờ nhanh hơn một xíu năm sáu bảy tám và phải trái úp mở úp mở và thứ ba động tác tiếp theo hai tay chạm vào nhau phần cổ tay mình sau đó cổ tay vào với nhau như thế này hai lần được chưa sau đó này người chỉ chọc xuống đưa lên và sau đó đặt cho mình tay phải vào ngực để hất ngực lên bốn lần rồi khi tay làm động tác này thì lúc này nhá không mọi người đang ở bên phải đúng không thì bây giờ này đặt tay xuống vị trí không bên trái đây này và đồng thời người hơi nhún chân xuống khi đập gập cái phần cổ tay vào nhau ấy, thì hất hông phải lên cùng với tay hai lần hất

6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Vậy thì mình sẽ đến nhanh nhá 5 6 7 8 Lần đầu tiên gặp anh Tàng không à, mình rất mong là mọi người hãy nhảy và có một clip uh, quay lại thành quả nha mình cảm ơn mọi người đã xem đến đây và mọi người hãy ờ, like cũng như là đăng ký kênh của mình nha bye bye